đến ngày ta chia tay Xin lỗi anh không giữ lời hứa Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết phải nhân đau một lần mai thấu Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay Sẽ vút mất về sau Anh thực sự ngu ngốc Bảo vệ người ấy cũng không xong Đã làm người yêu khóc Thế thì còn xứng đáng yêu không Anh biết rằng anh sai Nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế anh thật lòng xin lỗi nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi vẫn là vì anh sai vẫn là anh cố chấp ngày dài điều sau cuối anh làm nụ cười em đêm hết đi cứ gói nỗi buồn lại để anh mà cho nhau nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước hình như sau mọi lần cay vã anh dần dần nhận ra ta không còn thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa anh thực sự ngu ngốc bảo về người ấy cũng không xong nỡ làm anh mang anh thực sự ngu ngốc bao về người ấy cũng không xong nỡ làm người yêu khóc thế thì còn xứng đáng yêu không anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim nỗi buồn lại để anh mang